sẽ để em đi Còn tốt hơn phải giữ em ở lại Nước mắt chàng ra mi đó là thứ duy nhất Vì mọi điều tệ hại về sau Thấy em khóc tan không thể lâu thay Biết em buồn cũng đâu thể ngồi cạnh Và thấy chị tình này sau vài tháng đổi thay Và đó là cách duy nhất ta nên rời khỏi đây Một nơi mình ngừng say Mọi thứ tình xanh ở giữa cánh mây bay Ôm em khi lạnh anh còn chưa làm được Dù chỉ là đơn giản bằng hơi ấm đôi tay Phía bên kia bầu trời đang đổi gió có một người vẫn đang còn ở đó Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân Nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có Ngày mai sẽ khác con tim từng bể nát Anh mất cả linh hồn và còn mọi thể xác Anh có lâu đài cát còn em thì xa hoa Em là giải ngân hà anh không phải NASA Nên không thể hứa hẹn với ngàn năm ánh sáng Tội đồ của tình yêu chỉ chờ ngày chánh án Anh đã cố biện minh với việc từng gây ra Em mà xin em đừng bay xa Những ngày vắng em chẳng khác gì thay ma Thiếu em như Vũ Hán bị dính corona Cố chữa trị đến nay vẫn không lành Còn đâu một bầu trời hôm đó thực trong lành Khoảng thời gian buồn vui ta chất chứa Mình còn đồ với nhau xem thử ai thắc hứa Có mặn ngọt và chứa cả đắng chua Dù có là một trò game cũng có cái thắng thua